Hello hello, xin chào mọi người ạ. À, xin chào mọi người. Trong thời gian vừa qua thì à, Dũng có nhận được một câu hỏi rất là hay của bạn Trần Minh Hải. Bạn Hải đang rất lo lắng bởi vì à, có một à, chuyên gia có nhận định rằng là cái khủng hoảng của năm 2020 này nó có sự tương đồng năm 2007 và 08 và à, bạn có nói rằng là thị trường chúng ta có thể giảm tiếp tục giảm sâu nữa và à, tại thời điểm này bạn rất là lo lắng không biết có nên đầu tư hay không thì có lẽ đây là một câu hỏi của phần lớn rất nhiều các nhà đầu tư không biết có nên đầu tư hay là thoát ra khỏi thị trường và đây là một cái tâm lý rất là hoang mang sợ hãi uh, cho các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì trong video này Dũng sẽ chia sẻ một cách khách quan để chúng ta có thể nhìn nhận được là chúng ta có đầu tư hay không à, tuy nhiên trước khi vào chia sẻ à, về lĩnh vực chính về cái buổi chia sẻ ngày nay đó là khủng hoảng của năm 2007 08 có giống khủng hoảng năm 2020 hay không à, thực tế thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều chuyên gia có những nhận định khác nhau trong mỗi giai đoạn khác nhau của thị trường vấn đề là chúng ta cần phải nắm rõ cái cốt lõi của nó cốt lõi của nền kinh tế là gì cốt lõi của khủng hoảng là gì bạn biết rằng là nền kinh tế bao giờ nó cũng phản ảnh à, sau khi mà chứng khoán đã phản ảnh trước vậy khi mà bạn biết rằng là một cổ phiếu có tăng hay không thì nó có một cái công thức đó là gì ạ với những cổ phiếu mà đầu tư giá trị thì bạn biết rằng là thứ nhất là lợi nhuận doanh thu ở cái đoạn đầu tư giá trị nó không có sự đột biến và thậm chí là có những cái giai đoạn cổ phiếu có thể bị lao dốc khi doanh thu lợi nhuận đang đi xuống và thông thường cổ phiếu được tăng trưởng và phát triển mạnh nó là ở giai đoạn tích cực đó là giai đoạn tăng trưởng có những sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới và những yếu tố mới tác động làm cho cổ phiếu đó có cái niềm tin của các nhà đầu tư mới và họ có thể mua những cổ phiếu đó làm cho cổ phiếu tăng giá tuy nhiên bất cứ cổ phiếu nào hoặc là giai đoạn nào nó cũng có một cái giai đoạn kết thúc chu kỳ tăng trưởng bằng một cái sự bão hòa và trong quá trình bão hòa đó thì nhà đầu tư bắt đầu bán ra đặc biệt là các nhà đầu tư lớn họ bán ra và nó tạo ra một cái quá trình suy thoái và sau đó nó kết thúc chu kỳ thì bản thân trong phân tích kỹ thuật nó cũng chia làm bốn giai đoạn đó là giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng chúng ta ở giai đoạn hai giai đoạn giai đoạn phân phối tức là phân phối từ nhà đầu tư lớn sang các nhà đầu tư nhỏ lẻ và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn suy thoái về trong phân tích về hành vi kinh tế vĩ mô thì nó cũng tương tự như vậy các bạn ạ nó cũng tương tự như vậy bạn biển cần phải biết rằng là à, với cái nền kinh tế thì đầu tiên bạn phải biết là cái nền kinh tế đấy cái lạm phát đang ở đoạn nào tiền đang là nhiều hay là tiền ít ạ bản thân khi mà chúng ta thấy là một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh như hàng hóa dồi dào và lạm phát bắt đầu có sự gia tăng khi lạm phát có sự gia tăng thì đầu tư chúng ta biết rằng điều gì sẽ xảy ra tức đầu tư cái lợi nhuận nó không còn nhiều nữa và lúc đó có thể là dẫn đến một cái làn sóng là người ta không đầu tư nữa mà đã chuyển tiền vào à, đầu tư về chứng khoán làm cho chứng khoán tăng rất mạnh và khi làm cho chứng khoán tăng rất mạnh thì đó là cái đoạn cao trào của uh, một cái chu kỳ và bạn biết là năm 2006 07 trước đó thì chúng ta thấy là Việt Nam của chúng ta à, tham gia cái WTO đúng không ạ và lúc đó thì dòng tiền tiếp tục bơm vào nền kinh tế của chúng ta khi bơm vào nền kinh tế của chúng ta thì bản thân nền kinh tế chúng ta là không tức là cái khả năng hấp thụ không hết nên chính vậy có một lượng tiền lớn ở bên ngoài và họ đầu tư vào chứng khoán kéo cổ phiếu của chúng ta lên rất mạnh sau khi kéo cổ phiếu lên rất mạnh thì nó tạo ra cái quá trình bong bóng và nó giảm rất sâu và chúng ta đấy là gọi một là gọi là giai đoạn khủng hoảng và giai đoạn đó các bạn biết rằng là ở thế giới cũng đã có những cái nền kinh tế cũng tạo ra sự bong bóng và khủng hoảng và nó kéo cả kinh tế thế giới cũng như là kinh tế Việt Nam tạo ra cái khủng hoảng lan rộng cho toàn thế giới còn giai đoạn này thì các bạn biết rằng là với việc mà kinh tế Việt Nam ờ, một trong những nước mà có thể là dập tắt dịch bệnh Covid đầu tiên trên thế giới và bạn biết rằng là với cái việc mà ờ, kinh tế chúng ta đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là kinh tế chúng ta vẫn đang trong một cái chu kỳ tăng trưởng nó chưa phải là bão hòa về về hàng hóa và bản thân lạm phát của Việt Nam ở trong đoạn này à, tương đối là thấp so với giai đoạn năm 2006 07 và đặc biệt là giai đoạn này các bạn biết rằng là với số tiền mà nước ngoài bơm vào nó không phải tạo ra là dư tiền để đi đầu tư mà nó mang nhất là dòng tiền đó chảy vào sản xuất khi dòng tiền chảy vào xuất nó tạo ra sự bền vững cho cái nền kinh tế rất nhiều đặc biệt là nếu bạn quan sát thì bạn sẽ thấy rằng là uh, bản thân ngân hàng nhà nước đã tích tích lũy trong thời gian rất ngắn là được trên 84 tỷ USD đây là một cái nền ngoại tệ cực kỳ quan trọng uh, cho cái nền kinh tế của chúng ta và khi bạn quan sát diễn biến của thị trường thì tây giai đoạn này nó không giống như giai đoạn năm 2008 bởi lúc đó thị trường giảm rất mạnh kinh tế thế giới giảm rất mạnh nó tạo ra cái cái sự phá vỡ bong bóng và lúc đó các doanh nghiệp phá sản rất nhiều còn ở giai đoạn này đây là một cái chúng ta gọi là một cái uh, dịch bệnh tạo ra bất ngờ và khi đó thì nó tác động lên nền kinh tế của chúng ta tuy nhiên ở giai đoạn này thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà kinh tế khi mà mọi thứ diễn ra tiêu cực thì cổ phiếu giảm rất mạnh nhưng đã có một cái lượng lớn tiền tham gia của các ờ, công ty ờ, mua cổ phiếu quỹ rất nhiều và chúng ta có thể quan sát cái biểu đồ phân tích kỹ thuật để chúng ta nhìn rõ hơn và từ đó chúng ta phân tích một cách khách quan giữa giai đoạn bong bóng của thị trường hiện tại và năm 2007 08 Ok à, bạn có thể theo dõi ở phần dưới như sau à, đây là cái biểu đồ mà các bạn đã thấy rằng năm 2006 07 thì chúng ta thấy là khi mà WTO đúng không thì dòng tiền đã đổ vô và à, tăng rất nhiều mọi người lúc đó không cần kiến thức mua là thắng mua là thắng sau đó thì khi dòng tiền nó tạo ra bong bóng thì các bạn biết rằng là nó cũng à, cũng vỡ phá vỡ bong bóng là rất là mạnh và gần như là tăng bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu và chúng ta biết rằng trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta cũng có một cái đợt bong bóng năm 2017 Tuy nhiên cái bong bóng này thực sự nó mang tính chất là nó khác hẳn giai đoạn 2006 đến 7 bởi vì giai đoạn này thì thực sự là các doanh nghiệp chúng ta có lợi nhuận có doanh thu và làm ăn rất là tốt và sau khi có lợi nhuận có doanh thu thì cái việc mà sự điều chỉnh ở đây nó là điều chỉnh tất yếu và chúng ta biết rằng là trong quá trình điều chỉnh này nó không có bị phá vỡ tức là nó tạo ra một cái cú sốc giảm rất mạnh mà ở đây là chúng ta thấy là các doanh nghiệp chúng ta vẫn làm ăn phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta vẫn làm ăn tốt và chúng ta thấy là cái sự thanh khoản của thị trường và đặc biệt là nguồn vốn FDI của chúng ta tham gia ở vùng này là khá tốt nếu bạn quan sát ở đây theo cái hành vi ở xử lý chúng ta gọi là sóng Elliot và ở đây các bạn ứng dụng theo sóng Elliot thì các bạn có thể sẽ có những cái góc độ nhìn tôi tôi theo con tôi là bị nhầm rất lớn bởi vì thứ nhất là các bạn thấy là uh, thường thì trong 60 Hz người ta không quan tâm đến khối lượng ở đây người ta bỏ qua khối lượng ở đây người ta chỉ tập trung vào vấn đề tâm lý của khách hàng thôi còn với cái việc mà nghiên cứu về hành vi thao túng của nhà đầu tư hay là nhà tạo lập bởi vì đầu tư chứng khoán này các bạn biết rằng là nó liên quan đến hành vi giá của nhà tạo lập và à, các nhà đầu tư còn lại hay chúng ta gọi là nhà đầu tư cá nhân nên chính vì vậy trong giai đoạn này thì chúng ta thấy là cái sự bán tháo không có sự diễn ra trừ có một giai đoạn rất ngắn ở đây à, tiếp theo chúng ta thấy là với cái việc mà chúng ta tích lũy được lượng ngoại tệ khá lớn và đây nó là một cái giai đoạn tích lũy để tiếp tục bước vào một chu kỳ tăng mới nhưng do là uh, dịch bệnh covid uh, diễn biến phức tạp nên nó tạo ra một cái đợt khủng hoảng ngắn tuy nhiên với cái sự vững chắc của nền kinh tế của chúng ta thì ở đây chúng ta thấy là quan sát cái biểu đồ gì ạ biểu đồ tuần cũng như là biểu đồ tháng thì chúng ta thấy là thực sự cổ phiếu chúng ta trong đoạn này là đã có một lực cầu mua vào rất mạnh bản thân khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta cần phải nắm rõ là thực sự là có dòng tiền mới tham gia vào hay không bản thân nếu chúng ta dựa vào VSA thì chúng ta thấy là cái quá trình này nó tạo ra cái sự rung lắc và nó sẽ tích lũy ở trong thời gian trong thời gian tới rất nhiều nhưng đây không phải là một quá trình khủng hoảng các bạn nhớ nha đây không phải là quá trình khủng hoảng bởi vì các bạn biết rằng là trong đầu tư cổ phiếu những cái cổ phiếu nào giữ vững được hoặc là chống lại cái sự thị trường trong xu hướng giảm đó là những cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường và bạn biết rằng là với thị trường chứng khoán Việt Nam nó cũng giống như các siêu cổ phiếu trong nền kinh tế giới khi mà chúng ta là một nước có thể là đẩy mạnh sắt phát triển khi mà nguồn cung trên thế giới là gần như là đang bị thiếu hụt rất nhiều và chính cái nội cái việc mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề dịch covid sớm và chúng ta đã có cái nền sản xuất là đang có sự quay vòng và đang phát triển rất mạnh nó sẽ là một cái nguồn lực để thúc đẩy kinh tế ở Việt Nam của chúng ta trong thời gian ngắn và nếu các bạn nghiên cứu về hành vi thao túng giá của Wyckoff thì các bạn biết rằng là ở giai đoạn này với hệ thống VSA thì cho chúng ta thấy là dòng tiền vẫn đang tham gia vào rất mạnh với những cổ phiếu như Vietcombank, Hòa Phát hoặc là phần lớn các cổ phiếu khác thì chúng ta thấy là đây không phải là nó tạo ra một cái khủng hoảng lớn mà nó chỉ là do một cái uh, điều kiện nó không không tích cực chúng ta chúng ta là dịch covid á, nó bị ảnh hưởng nhất thời thôi nó không cái sự khác nhau ở thời điểm giai đoạn này so với năm 2007 08 là rất nhiều à, nếu ở đây các bạn quan tâm là các bạn phải quan tâm đến khối lượng Đấy, quan tâm đến cái sự giao dịch quan tâm đến cái sự uh, vận động của thị trường đặc biệt là những cái cổ phiếu blue chip hai cái yếu tố nó khác nhau để các bạn rất là nếu các bạn đầu tư các bạn muốn thành công trong đầu tư chứng khoán thì thay vì các bạn chỉ tập trung vào cái sự điều chỉnh mạnh và các bạn không hiểu rõ về cái bản chất bên trong của nó thì tôi tin chắc rằng là khả năng đầu tư chúng ta sẽ Ờ, rất là thấp và nếu các bạn thực sự muốn đầu tư thành công thì hãy nghiên cứu thao túng chứng khoán những cái hệ thống VSA để các bạn hiểu rõ được là trong mỗi chu kỳ uh, thị trường nó sẽ vận động ra sao những cái quá trình tạo đáy nó diễn ra như thế nào trước khi nó bước vào một chu kỳ mới và nếu bạn chỉ, chỉ tập trung một ai đó nói là thị trường tiếp tục đi xuống mà bạn không nghiên cứu nguyên nhân vì sao đi xuống thì bạn có thể gặp những cái Ờ, rắc rối khi mà có những cái sóng ngắn là bạn không tham gia được và khi bạn tham gia thì nó quá muộn dẫn đến bạn bỏ bỏ lỡ những cái cơ hội đáng tiếc xảy ra thị trường nên ở đây tôi muốn nhạy nhấn mạnh lần nữa thì theo quan điểm của tôi ạ của Dũng Uy đi thì giai đoạn khủng hoảng năm 2006 07 06 07 và đặc biệt là năm 2008 bán ra gần như là bán cổ phiếu giảm rất mạnh nó tạo ra sự bán tháo ở đây còn giai đoạn năm 2020 thì chúng ta thấy là cái việc bán tháo ở đây nó chỉ là một cái bán tháo tức thời và chúng ta thấy là cái lượng bán tháo trong tháng và lượng mua lại trong tháng khối lượng nó là có sự uh, tương đồng tức là có một lượng lớn tham gia vào chúng ta gọi là bắt đáy đây là bắt đáy này nó là tường tiền của các tổ chức các bạn nhớ nhá dù là nước ngoài có sự tham gia có sự, bán ra rất mạnh nhưng đã có một lượng lớn của các tổ chức khác đã tham gia mua mua vào đây nó mới tạo ra một khối lượng rất lớn này và ở phía trước ở dạng này thì chúng ta thấy là không có sự thanh khoản không có ai mua vào nên nó tạo ra cái tâm lý bị đổ vỡ như này còn ở đây thì nó lại khác ạ ở đây các bạn biết rằng là nếu trong VSA trong biểu đồ tháng thì đây chúng ta gọi là một cái phiên đỡ cung với khối lượng rất lớn nó tạo ra một sự tích cực và thứ hai nữa chúng ta thấy là trong quá trình tạo đỉnh bong bóng ở đây thì nó đã có quá trình tích lũy đấy, tích lũy để cho một bước đi một chu kỳ mới và tiếp theo chúng ta đã nhớ rằng là, là nền kinh tế để phát triển được thì có những cái dấu mốc nào những cái yếu tố nào về kinh tế để cho chúng ta biết rằng là nó có sự bền vững không đầu tiên chúng ta nói về lạm phát bản thân kinh tế của chúng ta đang quản lý lạm phát khá tốt à, tiếp theo đó là tỷ giá thì hiện tại trong thời gian vừa qua tuy rằng lịch dịch bệnh covid đang diễn ra tương đối phức tạp nhưng rõ ràng là tỷ giá chúng ta đang là rất ổn định đặc biệt là chúng ta đang có trên 84 tỷ USD đang được gì ạ à, đang được nhà nước uh, tức là mua vào trong thời gian vừa qua đây là một cái nguồn ngoại tệ cực kỳ là tuyệt vời và chúng ta biết rằng năm 2020 chúng ta lại tiếp tục uh, những cái dự án đầu tư công như là sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc Nam và tất cả những cái dự án đang được dở dang thì với cái lượng tiền bắt đầu đổ vào rất là lớn nó tạo ra một cái um, cú hích cho nền kinh tế của chúng ta trong thời gian tới rất nhiều nên về cơ bản thì uh, theo quan điểm cá nhân của DVD thì với cái việc mà thị trường điều chỉnh như này so với giai đoạn năm 2017 thì uh, với chúng tôi thì cái khả năng ảnh hưởng như 2017 thì khác rất nhiều bởi vì đây là giai đoạn mà với kinh tế vĩ mô với cái hành vi thao túng về cổ phiếu với cái việc mà lượng tiền lớn được tham gia của uh, các tổ chức uh, mà chúng ta quan sát ở đây thì rõ ràng đây là hai sự khác nhau gần như tuyệt đối các bạn nhớ nhá khác nhau gần như tối và nếu các bạn quan sát về sóng Elliott thì các bạn cũng thấy rằng đây nó không phải là là một cái sóng giảm quá quá mạnh dù là các bạn có thể đo ở phía trên này có thể một ai đó phân tích với chúng ta ở giai đoạn ờ, là như giai đoạn là giai đoạn này có thể nó giảm xuống 500 hoặc bao nhiêu chăng nữa thực tế thì ờ, với quan điểm của chúng tôi thì rõ ràng đây nó chỉ là một cái ờ, cổ phiếu bị được rũ bỏ rũ bỏ trong một xu hướng của thị trường chung à, đi lên trong một xu hướng thị trường chung đi lên và nó có những cái giai đoạn rũ bỏ cần thiết và đây là một cái quá trình rũ bỏ khi mà có một cái thiên tai dịch bệnh xảy ra tuy nhiên thì với cái nguồn lực uh, kinh tế của chúng ta với tất cả những gì mà chúng ta đang có thì uh, Dũng tin chắc rằng là uh, kinh tế của chúng ta nguồn lực của chúng ta sẽ có thể vượt qua trong đoạn này uh, nó không nó có sự khác biệt so với năm 2018 linh linh tám cái đó là những cái gì mà suy nghĩ của cá nhân của của Dũng đưa ra và các bạn có thể cảm nhận bằng những cái video của Dũng ngắn hạn trong thời gian để các bạn thấy là việc đầu tư thì chúng ta không nên quá tập trung vào dài hạn nếu thị trường trong ngắn hạn thì chúng ta đầu tư ngắn hạn nếu thị trường mà tập trung vào trung hạn thì chúng ta đầu tư trung hạn nếu thị trường mà xuống giảm thì cho thoát ra chúng ta không nên đưa quá nhiều cái gì ạ cái tâm lý của chúng ta vào và chúng ta bị căng cứng bởi vì sẽ có rất nhiều cơ hội trong cái việc mà nó tạo ra những cái sóng ngắn để chúng ta có thể đầu tư thành công một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái video này của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay Chúc các bạn có một à, buổi tối vui vẻ, an bình. Và nếu các bạn thấy là video này hay thì hãy đăng ký kênh ạ. Hãy đăng ký kênh của Quang Dũng DVD và để các bạn có thể theo dõi được rất nhiều các video giá trị nữa, đặc biệt là những cái video cơ bản thì các bạn có thể nhấn chuông để những video tiếp tục Dũng phát thì các bạn sẽ là người sớm nhất theo dõi và xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.